Phần muốn lớn thì mời các em chúng ta đến với đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Trước hết, một nhỏ chúng ta nghiên cứu về hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử. Bây giờ để tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo thì các bạn phải nhớ cho thầy về hóa trị của các nguyên tố đã. Các bạn còn nhớ là trong hóa chất hữu cơ thì bắt buộc phải có nguyên tố nào chưa? À, câu trả lời là bắt buộc phải có nguyên tố C. Ngoài ra một số nguyên tố đi kèm theo đó là nguyên tố H, oxy, nitơ và có thể là nguyên tố halogen như là clo, brom, vân vân. Và thầy sẽ hướng dẫn các bạn này. Trong phân tử hợp chất hữu cơ thì các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị rất dễ thôi. Chỉ cần các bạn nhớ cho thầy về hóa trị là coi như là chúng ta đã có một cái nền tảng rồi, đúng không ạ? Carbon có hóa trị 4, hydro hóa trị 1, oxy hóa trị 2 và nitơ nó sẽ có hóa trị 3. Đây là bốn nguyên tố chúng ta rất hay gặp ở trong chương trình. Lớp 9 chúng ta chủ yếu học về C và H và sau đó nâng cao hơn sẽ là CHO. Thế còn nitơ thì sẽ chủ yếu ở trong chương trình lớp 12 các bạn nhớ nhé. Nhưng trong bài giảng này thì nó sẽ vẫn nói qua một chút cho các em để các em mở rộng kiến thức cho mình. Và khi có các hóa trị tương ứng như thế này thì các nguyên tử nó sẽ liên kết với nhau như thế nào? Thì các bạn chú ý cái đặc điểm sau.